Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn Một số dụng cụ để các bạn chơi bầu cua bịp Thì ờ, trước mặt các bạn đây là những cái thau bầu cua Thùng bầu cua hay là những cái hộp bầu cua ha Thì khi vào sòng sới á, Thì các bạn phải bỏ được đồ của mình vào Thì các bạn mới có thể chơi đạt hiệu quả cao được nha Thứ nhất là Một là các bạn phải bỏ thùng vào Hai là bỏ hộp vào ha thì uh, những cái thùng này á thì bên cơ sở của mình đã độ chế những cái camera vào trong đây rồi thì là thùng camera bầu cua bịp á ha thì những cái thùng này á khi sau khi độ chế camera vào trong đây á thì nó giống thật 100% ha nó giống những cái thùng mà các bạn khi chưa làm á nó rất là rỗng còn khi mà các bạn vào sòng thì báo test cho các bạn soi đèn không thấy 500 không hít nha trừ khi các bạn cắt ra thì mới thấy có tan ở trong này thôi đây mẫu mã hình dáng thì rất là đẹp nha đây thì uh, ngoài những cái thùng nhựa này thì bên mình còn làm được những cái thùng giấy nè hoặc là những cái tô hay là thau nhôm ha thì đối với những cái sòng sới nào mà các bạn sử dụng những cái mẫu thùng khác á mẫu thùng lạ thì các bạn có thể gửi những cái mẫu đó lên mình sẽ làm camera vào trong đó cho các bạn nha thì à, một bộ đi kèm của cái thùng camera này á thì nó bao gồm một cái màn và một cái bệ sạc thì à, bây giờ nó tân tiến hơn ngày xưa rất là nhiều ngày xưa là sạc kim á ha sạc kim thì những thì à, có những cái mũi kim ở trên cái thùng này á thì nó rất là xấu còn bây giờ thì nó có sạc từ rồi thì à, khi mà các bạn à, về chơi hết pin á thì các bạn cứ cắm trực tiếp cục sạc Samsung hoặc là Apple vào trong đây và đặt cái thùng này lên là các bạn có thể sạc được rồi ha đây sạc bệ từ nó rất là tiện và nó cái thùng mình làm khi xong nó rất là đẹp nha thì cái thời lượng pin của cái thùng này á thì nó sử dụng khoảng trong vòng 4 tiếng đồng hồ nó mới hết pin nên là cái vấn đề pin thì các bạn không cần phải lo nha và có một cái màn giòn hai 1280 này hoặc là 6 ngàn ba thì khi mà các bạn mua hàng á mình các bạn muốn cái màn nào á thì các bạn cứ nói rồi mình làm cho các bạn nha còn à, ngoài những cái cái cái cái màn này á thì các bạn có thể sử dụng trên chính cái điện thoại của các bạn đang sử dụng hàng ngày là các bạn sử dụng wifi ha thì ở những cái video lần sau mình sẽ test về cái đó nhiều hơn để cho các bạn xem nhé thì à, bây giờ mình sẽ test trực tiếp trên cái thùng này đã được độ chế camera vào trong đây rồi thì um, thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là cái độ chuẩn xác của cái thùng camera này nó như thế nào nha đây bây giờ mình ai lắc cũng được ha số bao nhiêu cái cũng được thì chỉ cần người ngồi coi cái này là các bạn có thể biết kết quả được ba mặt của nó rồi nha nè cái này con cá con tôm và con gà nè ha cực kỳ rõ nha mở nè con cá con tôm và con gà nha lắc tiếp nè tôm cua cua đây các bạn thấy rõ không rất là rõ nha mở nè tôm cua cua và lắc hai ba cái gì lắc mấy chục cái cũng được nha cứ bấm đây là coi thôi hai con bầu một con cua nè ha mở nè đấy test cho các bạn xem vài ván nha tôm cua gà đây các bạn thấy không rất là rõ nha mở nè tôm cua gà hai con cua một con gà đây các bạn thấy không mở nè chuẩn xác 100% nha đây là con cua con nai con tôm này thì đây là một cái thùng bầu cua camera bạn nào mà cần cái thùng này về chơi á thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại trên 0984 35 33 33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 thì à, cái à, con chip này á pin nó sử dụng được hơn một tháng ha mới nó mới hết pin thì khi mà các bạn hết pin rồi á thì cứ rửa lại cái bộ máy còn cái hộp thì mang lên mình thay pin nha thì uh, các bạn có thời gian thì các bạn cứ lên trực tiếp hoặc là alo cho mình qua số điện thoại trên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha thì còn bạn nào mà ở xa quá mà các bạn không lên được cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì um, ngoài những cái dụng cụ để các bạn chơi bầu cua bịp thì bên mình còn tài xỉu sóc đĩa game thì uh, cần gì thì các bạn cứ alo cho mình nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình